Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Shizu Hôm nay mình vừa mới mua được một cái máy lọc không khí sáp Máy này có mã là FBJ30EA e Và nó màu xanh nha các bạn Thì à, lý do mình quyết định mua cái máy này là tại vì nó có khả năng lọc bụi à, lên tới 23 mét vuông Và có đặc biệt hơn đó chính là tính năng Plasma Cluster Ion có khả năng phát ra 7.000 hạt ion trên 1 cm khối à trên 1 cm vuông à cm khối chứ bây giờ thì mình cũng sẽ mở nó ra nha tại vì nãy cái anh kia anh cho mình coi nên mình mở trước Ê. bên trong hộp có một cái máy làm như một chiếc và phiếu bảo hành cùng với hướng dẫn sử dụng đúng không nó rất là dày nhưng mà mình sẽ đọc sau bây giờ thì quay lại thôi cái máy này nó có màu xanh rất là tươi mát cùng với một chắc không kém phần thanh lịch phần phía trước thì gồm logo ion và ừ, thương hiệu của máy cùng với là những tính năng cao cấp ở trên đây còn phía sau thì sẽ có một miếng dán khi bạn mua về nó sẽ giới thiệu về à, lõi lọc và bây giờ thì mình sẽ đá nó ra luôn và đây là một lớp lọc thô lớp này có tác dụng là giữ lại những à, hạt phấn hạt bụi to có kích thước từ 500 micromet trở lên và tóc lông thú cưng lớp này thì có thể vệ sinh bằng nước nha các bạn bên trong là một cái lõi lọc HEPA khá khá thì lớp lọc này có khả năng lọc 99,97 phần trăm Ờ, kết hạt bụi và vi khuẩn có kích thước từ 0.3 micromet trở lên lớp này là có tuổi đời là 2 năm nhưng mà theo mình nghĩ thì hiện tại máy đã có cảm biến khi nào ờ, cái này hết hạn sử dụng rồi nên cũng không cần quan tâm đâu và nhớ đặc biệt là cái này không được rửa nha vì chị đun nó quá sẽ lên về cách lọc và nguyên lý thì máy này nó sẽ có một chiếc quạt lớn ở đây hút và không khí vào và không khí sẽ được đi qua những cái lớp này cùng với một cái tấm lọc HEPA thì nó sẽ làm cho không khí lúc đó trở nên trong lành lý do uh, lớn nhất là và ờ, lợi hại nhất của chính là bộ lọc ion bộ phát ra ion thì nó sẽ phát ra 7.000 ion và nó có thể tiêu diệt được 73% SARS-CoV với lại virus corona H, H1N1 là 99,7% và H5N1 là 99,8% chỉ mua loại này vì với một căn phòng ngủ nhỏ thì nó sẽ rất là phù hợp vì nó chỉ có 23 mét 25 23 mét vuông thôi ừ. nên là chiếc máy này là quá phù hợp rồi bây giờ thì mình sẽ giới thiệu phần công nghệ cho các bạn coi nó còn có tặng kèm một sợi dây có thể tháo và dịp gỡ dễ dàng cho các bạn nữa Ừ, ừ. Đây, mình đã cắm máy lên rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ ấn nút này Thì nó sẽ hiện lên Đây là nút báo hiệu đèn Đèn ion Là ion có đang bật hay tắt Các, à, Nút mốt này có thể điều chỉnh chế độ lọc không khí khi đang ngủ trung bình và rất là mạnh